đến với lệch nhất quán lệch nhất quán là gì cách mà bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc khi mình yêu cầu cái gì anh chị khi mình yêu cầu là tôi mong muốn có một căn nhà một căn nhà hai tầng ở thành phố Hồ Chí Minh đi ở trung tâm ở quận uh, quận Tân Bình đi giá của nó là 4 tỷ trong vòng 2 năm tôi mong muốn điều đó nhưng sang ngày hôm sau bạn thấy một cái một cái căn chung cư của Vinhome rất đẹp giá có 2 tỷ mấy 3 tỷ ở ngoài ô thế là bạn lại thay đổi mục tiêu nhưng hôm sau đi qua nhà bạn nó ở nhà phố nó ở nhà phố ở villa cái căn nó phải bảy tám tỷ các bạn thì mình làm sao người đó lại thay đổi mục tiêu có nghĩa là mục tiêu nó không nhất quán hôm nay thì như thế này ngày mai như thế kia ngày mốt như thế khác thì sao các anh chị ạ à? vũ trụ không thể nào ship được không thể biết rằng bạn nhất nhất có nghĩa là bạn đang mong muốn cái điều gì thực tế nó là gì cụ thể nó là gì để ship cái món quà đó đến cho bạn còn nếu như bạn làm sao các anh chị à không nhất quán hôm nay thích cái này ngày mai thích cái kia và liên tục gửi những order những cái đơn hàng đó liên tục thì sẽ gây ra nhiễu hệ thống và trên game muốn được không biết là phải gửi cái gì nên thành ra là sẽ không gửi trong khi đó nếu như muốn cái luật hấp dẫn của chúng ta muốn hút nó mạnh á, thì sao các anh chị phải tập trung nguyên lý của sự tập trung luật tập trung là khi mà tập trung vào điều gì thì cái điều đó nó mới mở rộng ra liên tục liên tục tập trung ngày này qua ngày nọ tháng này qua ngày tháng kia thì mình mới hút được cái món quà đó về với mình nhưng mà đằng này mình không tập trung mà mình còn phân tán sự tập trung thì sẽ không bao giờ hút được bất kỳ cái điều gì